Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả anh em ơi Và ngày hôm nay thì sau trận tổng kiếm 21 ngày hôm nay thì Khả được top 15 nha anh Và nói chung thì cũng cố gắng lên top 10 mà nói thiệt là server này nhiều sự cạnh tranh và nhiều anh em chơi canh quá Mình thì chưa có tên tuổi trên bảng xếp hạng 10 Mình chỉ có top 15 thôi Và ở video này thì Khả sẽ soi cho anh em một set đồ của cao thủ Tên khá là lạ Đó, nhưng mà hôm nay lại được top 3 Và chúng ta cùng chiêm ngưỡng set đồ của anh này thì như thế nào nha à, Nhìn sơ qua thì à, có cho mình 145 mạng Tử vong 34 lần Và liên chạm 13 Đó Và ạc này nhìn vào cái tên thì chúng ta có thể thấy ạc này một con lông đao Trước mặt là anh em một con lông đao Đây Ok chưa Trước mặt là một con lông đao Đứng này góc này đẹp đẹp một tí thôi Đây Trước mặt là một con lông đao Gọi cái đau ạ <coughs> đau tóc 20 <coughs> Một đau tóc 20 là Thủy Rồi tiếp theo là một cái nón ờ, làm chậm 40 nón làm chậm 40 và một bao tay chón 20 <clears throat> bao tay chón 20 một nhẫn kim áo mộc nhẫn uh, dây chuyền sức mạnh 11 tổng thể cái set đồ này thì khải xem sức mạnh thêm 13 sức mạnh thêm 11 ôi tổng set đồ này bạn nhiều sức mạnh vãi chướng luôn 11 13 là 24 24 với cái này uh, ờ, 35 35 điểm sức mạnh là vừa chi là 7 cuốn tay từ kinh Rồi quá chất Một đai chón Một đôi giày Xếp đồ này thì được cho mình là nhìn sơ qua thì Khải thấy là xếp đồ này cũng gọi là Đi theo cái hướng là hướng đam Hướng đam sức mạnh khá nhiều nè Không bằng hiệu ứng Khải, Ông này chỉ lấy 4 cho mình 40 chón 40 chậm thôi Ông này nếu mà tới hiệu ứng như này ông bậc cao quá tốt đứng vị trí ở vị trí sau mà chém kiểu cảm giác là biết cách chém là chém anh rất là nhiều mạng đây anh em cái này lưng thì à, nhìn vào thì chỉ được dòng chón dòng một thôi nhẫn này thì ở à, à, kim không có gì luôn đó nói chung là full vàng trang sức là kim cái này mà thiếu nhẫn kim nữa ổng được thêm mấy chục sức mạnh nữa là ngon lành luôn nè đó rồi bao tay thì chón 20 sinh lực cao đai lưng cũng vậy thì tổng chung là cộng qua thì 50 chón thì nó cũng như 40 chón thôi 40 chón thôi và một cái nón 540 tính sơ thì chuẩn thì chỉ có cho mình nó là 40 chậm 40 chón rồi năm đó và hôm nay chém rất là ghê luôn không biết như thế nào không biết ạc này là sách vở gì chưa nhưng mà không không biết như thế nào mà chém rất là ghê quá giỏi luôn nè chém 145 mạng thì nhìn vào là mình không thể ngờ luôn em chém quá hay biết này là như thế nào coi có tốt không <clears throat> rồi anh em xem video đừng quên để lại cho ạc này một like chia sẻ chơi em ơi rồi đúng rồi chém quá hay luôn em ơi cho anh em đi phong độ không biết kịp giờ này lên phong độ chém chém ờ, ngó ngó chơi đủ giờ này hết giờ này hết giờ này chém quá gờ này quá thì đó ạc đó nói thiệt chém ạc đó chém quá đỉnh luôn gì phải chơi luôn <coughs> ừ không phải không phải dần vừa đâu nè nhìn thấy vào nhìn xích đồ gơ thiệt <coughs> anh em ờ, đừng quên đỡ lại cho một like chia sẻ video này nha em ơi vừa rồi khả định đi phong độ với bạn không kiểu này hết giờ đây hết giờ đây rồi đừng quên cho một con đao đó một like chia sẻ cho nha không biết là người nào nhưng mà trên top không biết có hay không đây mà đánh đồ gơ thiệt sự đây nè vẫn không có trên top luôn đánh quá gắt <laughs> không quá gơ nè <laughs> quá gơ gốm đồ đồ chém gơ thì ta không hiểu được nè mà đỡ ngày sau thử như thế nào nè đỡ ngày sau thử khái, cái hết lên top không nha nè đó đây, đó, 40 trốn 40 chậm thôi mà công nhận là xếp đồ đó được 30 35 điểm sức mạnh. Ông đó chịu chịu chơi kiểu tăng theo điểm sức mạnh chắc ông đó chắc full sức mạnh nó hại rồi. Mình đang định bỏ thêm sinh khí lượm liềm sức mạnh này. Sức mạnh tầm này cảm giác chém vẫn chưa ăn được mạng. <coughs> Tầng 2 chưa có cảm hơi phèn quá em ơi. Tầng 2 mới 12 điểm thì thấp quá, quá thấp.